Alo Vâng xin kính chào tất cả anh chị em nhé Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh cho gấu ISMB 358 vào buổi tối ngày hôm nay Và hiện tại bây giờ là 6 giờ 46 phút buổi tối của ngày 3 tháng 1 năm 2019 Thì hôm nay mình tranh thủ thời gian và lên làm video chốt số gì cầu cho tất cả các anh chị em tham khảo sớm anh chị em nhé Vâng thì trước khi đi vào nội dung chính thì cho anh em à, thay mặt anh em đừng ngồi bên kênh xin chúc tất cả các anh chị em trên mọi miền tổ quốc ờ, có một buổi tối vui vẻ hạnh phúc và thật ấm áp bên gia đình vâng trước mặt màn hình của tất cả các anh chị em là sổ số truyền thống mở thưởng từ sáng ngày mùng 3 tháng 1 năm 2020 anh chị em nhé đặc biệt đó là bộ số của nhà đặc biệt đó là 19143 anh chị em ạ càng một này và về 43 anh chị em nhé tổng bài anh chị em ạ Vâng thì à, mình điểm qua phần đầu đuôi lô tô hôm nay một chút Thì đầu đuôi lô tô hôm nay ra cũng rất khá là Không khá là đều cho lắm Thì như hôm qua cũng vậy thôi Thì nói chung bản lô tô này thì anh chị em cũng xem rất khá là kỳ càng rồi Nhưng mà mình cũng muốn điểm qua một chút anh chị em nhé Thì đầu không hôm nay có 01 và 02, 06 và 07 anh chị em nhé Đầu 1 thì cầm anh chị em ạ Đầu 2 thì có 23 Độ 3 thì có 30, 33, 36, 37, 2 nháy và 38, 39 anh chị em nhá Độ 4 thì có 43 Độ 5 thì có 50 và 58 Độ 6 thì có 60 và 63 này Độ 7 thì có 73, 75 và 79 anh chị em nhá Độ 8 thì có tấm 22 nháy và tấm 4, tấm 6, 2 nháy và tấm 7 và 89 anh chị em nhá Độ 9 thì có 90 anh chị em ạ Vâng thì nói chung lô hôm nay ra không khá là ok cho lắm Thì trong đó có đầu 1 và đầu 9 có mai nhiễm này Còn lô hai nháy thì có 37 hai nháy Và 86 hai nháy và tầm 2 hai nháy anh chị em nhé Thì tầm 2 hôm qua đã nổ hai nháy thì hôm nay lại tiếp tục rớt lại cho tất cả các anh chị em này Còn lô kép hôm nay thì có 33 và được mỗi 33 thôi anh chị em ạ Lô kép hôm nay chỉ được mỗi là cặp 33 thôi anh chị em nhé Vâng thêm một lần nữa tôi xin chúc mừng cho tất cả các anh chị em nào theo dân đề 6 số ở bên kênh soi cầu ZMB 368 Thì hôm nay đã rực rỡ với con đề đó là 4334 này Dân đề 4 số thì trượt nhưng mà dân đề 6 số thì ăn anh chị em nhé Vâng quá là tưng bừng thì bạch thủ lô hôm nay thì trượt nhưng mà song thủ này, ăn anh chị em ạ Đó là song thủ đó là 6886 thì 68 thì trượt anh chị em nhé Nhưng mà tầm 6 thì đã nổ hai nháy cho tất cả các anh chị em này nói chung hôm nay một ngày đại thắng đại thành công cho tất cả các anh chị em nào theo trên Zalo quá là rực rỡ thì nếu như tình trạng như thế này kéo diễn ra dài thì anh chị em có thể là vào bờ một cách là an toàn nhất không có cái gì chướng ngại vật gì để đẩy tất cả các anh chị em ra đảo xa được cả anh chị em nhé vâng thì bây giờ mình sẽ điểm qua một chút cái phần uh, tôi chốt cho tất cả các anh chị em tham khảo vào ngày uh, mùng 3 tháng 1 năm 2019 rồi làm video hồi đêm ấy thì bạch thủ lô bịp 20 thì trượt còn độc thủ lô cao cấp 30 Độc thủ lô cao cấp 30 thì đợt nổ giải G5.4 cho tất cả các anh chị em nhá Nổ giải G5.4 cho tất cả các anh chị em Và cặp song thủ lô không Song thủ lô VIP 0220 thì đợt nổ 02 cho tất cả các anh chị em này Thì nói chung hôm nay là một ngày đài thắng đại thành công Nói chung cả trên Zalo cũng như ở trong video anh chị em ạ những con số mà đã đưa lên tham khảo rồi thì cứ nổ tương bừng như thế này thì cũng khá là ok đấy anh chị em nhé Vâng thì dân đề 8 số, dân đề 8 số thì hôm nay trượt anh chị em ạ. dân đề 8 số thì hôm nay trượt anh chị em nhá. Vâng. Nói chung thì anh chị em đừng có buồn quá anh chị em ạ. Cứ trăng lên trăng tròn trăng lại khuyết thôi. So cầu đô số cầu càng ngày là càng đẹp hơn. Nên tất cả các anh chị em cứ yên tâm đây. Cứ nói chung mình cứ soi cầu lâu dài và có kinh nghiệm rồi thì lúc cái ra những con số sẽ nó chuẩn hơn từ từ nha anh chị em nhá. Nói chung là anh chị em không ngồi được đâu hay gì cũng vậy cứ, cứ từ từ từ từ anh chị em ạ và vào ngày mai thì nói chung mình cũng muốn nhắc cho tất cả các anh chị em luôn anh chị em nhé vào ngày mai thì à, ngày mùng 4 tháng 1 năm 2020 thì kênh so cầu ZMB 368 sẽ miễn phí chốt số phí sau giờ quay cho tất cả các anh chị em một hôm đó là vào ngày mai bao gồm những con số tuyệt mật và những con số ở trong Zalo cầu kín anh chị em nhé thì nói chung chỉ được một ngày duy nhất ngày mai thôi thì anh chị em nào mà muốn có nhu cầu muốn kiếm một chút vốn để còn làm ăn và hoặc là chơi bên kênh lâu dài hơn thì anh chị em hãy nhánh tay kết bạn với Zalo chốt số 0387788872 anh chị em nhé để nhận được một số chuẩn để đưa tất cả các anh chị em vào bờ và tôi xin nhấn mạnh lại một lần nữa đó là vào ngày mai thì kênh sẽ miễn phí chốt số phí sau cho tất cả các anh chị em đó là những con số tuyệt mật và những con số cầu kín nha anh chị em nhé con bạch thủ bây giờ mình sẽ đi qua cái phần uh, à, chốt số chỉ cầu cho tất cả các anh chị em tham khảo vào ngày mai thì bạch thủ lô tôi sẽ chốt cho tất cả các anh chị em tham khảo vào ngày mai đó là bạch thủ lô vip là 81 anh chị em nhá bạch thủ lô vip 81 anh chị em à độc thủ lô có cấp Vâng thì à, đọc thủ lô cao cấp thì tôi sẽ chốt cho tất cả các anh chị em tham khảo vào ngày mai đấy Đó là 42 anh chị em nhé Đọc thủ lô cao cấp 42 42 anh chị em nhé Và xong thủ lô VIP thì tôi sẽ chốt cho tất cả các anh chị em Đó là cặp 18 và 81 anh chị em này 18 81 Vâng thì nói chung là những con số mà tôi đưa lên video này thì hoàn toàn là miễn phí và mang tính chất tham khảo thôi anh chị em nhé Bạch tủ lô VIP 81 và độc tủ lô cao cấp 42 thì nói chung mấy ngày hôm nay thì đại đa số là cứ ăn độc tủ lô cao cấp thôi Bạch tủ lô VIP thì nói chung ngày mai tôi sẽ cố gắng hơn Và đây là dân đề 6 số, à, 8 số cho tất cả các anh chị em tham khảo vào ngày mai Đó là 4774 và 8448 và 9669 và 3773 anh chị em nhé Vâng, thì đó là những con số nhân đề 8 số kênh đưa lên cho tất cả các anh chị em tham khảo vào ngày mai. Còn nếu như anh chị em nào mà có thiện chí muốn chơi to đánh lớn thì anh chị em hãy nhánh tay kết bạn với Zalo nhé. Và tôi xin nhắc lại vào ngày mai thì kênh sẽ miễn phí chốt trong Zalo cho tất cả các anh chị em một hôm phí xong như quay. Thì nói chung thứ nhất là tạo uy tín và thứ hai là muốn cho tất cả các anh chị em có một chút vốn để theo bên kênh lâu dài hơn. Thì nếu những anh chị em nào mà chưa kết bạn với kênh thì à, hãy nhanh tay kết bạn với kênh để nhận những con số chuẩn để anh em mình đủ khả năng chơi to đánh lớn anh chị em nhá. Vâng thì à, <coughs> nói chung thì kênh cũng có là miễn phí cho tất cả các anh chị em chứ mà anh chị em xem video thì đừng quên để lại cho kênh một nút like và một nút đăng ký hoặc biểu tượng để chuông anh chị em nhé để kênh có thêm một chút động lực để tiếp tục làm video và soi ra những con số chuẩn để đưa lên à, video sẽ chụp số cho tất cả các anh chị em tham khảo anh chị em nhá thì nói chung thì kênh đơn miễn phí rồi thì anh chị em cứ tiếc gì một, like anh chị em nhá vâng thì mình xin điểm qua một lần nữa so với SMB 368 chốt số ngày 4 tháng 1 năm 2020 anh chị em nhá bạch thủ ở Zalo chốt số 0387788875 anh chị em ạ Bạch thủ lô VIP 81 Và độc thủ lô cao cấp là 42 anh chị em nhé và trong tủ lô VIP là 1881 và giá đề 8 số vào ngày mai đó là 4774 và 8448 và 9669 và 3773 anh chị em ạ và vào ngày mai thì tôi kết nhất là chấm 4 chấm 4 và chấm 7 anh chị em nhé thì nếu như anh chị em nào mà có có thể là trùng máu thì anh chị em có thể là cách tay anh chị em nhé vâng bản sự tùy duyên thì nói chung những con số chỉ dựa vào bảng trừ tự nhiên của anh chị em mình thôi nếu như hợp nhau thì mình sẽ ok anh em ạ vâng thì lời cuối cùng tôi cũng xin chúc uh, tất cả các anh chị em ở trên mọi miền tổ quốc ấy có một buổi tối vui vẻ hạnh phúc và thật ấm áp bên gia đình và chúc tất cả các anh chị em vào ngày mai có một ngày thuận buồm xuôi gió vâng xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị em vào buổi tối ngày mai nhé